Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với ờ, tư thế tầm bán để tiếp nối các tư thế đứng à, sau khi chúng ta thực hiện tư thế chiến binh à, đủ hai chân đủ hai bên để cân đều rồi chúng ta tiếp tục với tư thế tầm ván về lợi ích của tư thế tầm ván tư thế này giúp làm tăng cường sức khỏe cho các cơ của toàn thân ở ờ, cơ tay cơ vai về phương pháp thực hiện tôi sẽ đi từ để cho cái để cho cái chuỗi tập nó được liên hoàn thì tôi sẽ đi từ động tác chiến binh nhé khi chúng ta đang ở trên động tác tiến chiến binh rồi ừ. ờ, chiến binh đang trên chiến binh rồi chúng ta đang vươn tay từ từ hạ tay xuống rồi đưa chân về sau rồi đây là tư thế tầm ván với tư thế tầm ván này hai chân khép bớt lại này từ gót chân cho đến gáy của mình gần như nằm trên một đường thẳng đầu hơi chếch lên phía trước một chút để giữ đầu cổ lưng thẳng hàng và thẳng cùng với lệ phần chân của mình đây là một tư thế khá đơn giản về à, chúng ta có thể thực hiện tư thế này khi ở trong tư thế ngồi à, khi ngồi thì chúng ta có thể chống tay lên phía trước rồi dựng mũi con chân lên chỉnh lại tư thế rồi để làm sao mà từ vai xuống cổ tay nằm trên một đường thẳng để làm lại tư thế và bắt đầu đưa đầu trước lên một chút rồi, ờ, tư thế khá đơn giản chúng ta sẽ cần cái siết cơ bụng dùng lực tay đây là một động tác đơn giản lợi ích cũng khá khá tốt và xin cảm ơn hãy đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video nữa xin cảm ơn và cảm tạ quý vị